À, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện Ở video hôm nay mình xin giới thiệu chọn bộ phụ tùng làm xe 4 bánh xe điện à, Động cơ có thể sức tải từ 3 đến 4 người à, Và các cái mẫu bánh xe Đây là hai à, à, bộ à, động à, đây là bộ xe sử dụng à, hoàn toàn bằng à, lá nhíp để giảm sóc hoặc là các bạn có thể tham khảo cái à, hệ thống treo giảm sóc ở một cái video trước để thay thế cho bộ nhíp à, đầu tiên thì à, mình à, à, xin giới thiệu qua cái bộ phụ tùng này và cái cấu hình kích thước của nó à, trước tiên thì à, mình báo giá tổng thể chỗ phụ ờ, tùng này chưa bao gồm bánh và nhíp à, giá là 7 triệu 200 nghìn đồng chưa bao gồm bánh và nhíp nhé à, còn à, các cái à, phụ tùng thì à, cầu sau là sử dụng à, cầu có số mạnh và số à, à, nhanh và số chậm à, động cơ đây là 48V à, 800W rất là khỏe có thể lựa chọn là 60V cũng được và bộ điều khiển một bộ chân ga tay đảo chiều à, bộ chân phanh và tay phanh à, chân phanh và tay phanh thì à, đều có phụ kiện đi kèm theo à, ở đây mình à, sẽ không để cái phụ kiện đấy ra đây à, để nó tránh dối hình à, nếu như các bạn à, cần à, xem cái cách à, thức à, nắp cái à, à, chân phanh thì à, các bạn à, vui lòng à, à, xem ở một cái video sau à, cầu trước là loại cầu à, thẳng và hệ thống lái thì, à, hệ thống lái à, bình thường cơ bản các cái mẫu bánh xe thì có thể lắp đặt thì rất nhiều loại mẫu 300 trừ 10

à, các cái loại bánh xe này à, mình sẽ giới thiệu vào trong một cái video khác về các cái thông số đường kính và chiều rộng để nó à, tập trung không bị noãn cái video chủ yếu là trong một cái video này mình sẽ giới thiệu về các cái à, phụ tùng tối thiểu để làm một cái xe thì à, bao giờ cũng phải có à, cầu sau cầu trước hệ thống lái à, nếu như động cơ điện thì phải có điều khiển chân ga tay đảo chiều phụ kiện phanh chân phanh tay hệ thống giảm sóc thì à, có thể sử dụng là giảm sóc treo hoặc nhíp nhíp thì nó rẻ hơn và bánh xe à, còn cái chiều rộng của cái cầu này thì à, có rất là nhiều loại từ 50 à, cm cho đến 1 m 06 kích thước là chưa tính bánh à, tính bánh thì à, thêm 10 cm nữa các cái à, lỗ bánh này thì à, à, các bạn lưu ý về các cái mẫu lỗ bánh này thì à, tất cả các loại cầu của mình thì từ lỗ từ đây sang đây đều là 7 cm tính theo tim từ đây sang đây là 9 cm 10 cm tính tim ốc và cái lỗ tim này là 6,3 cm đấy cho nên là khi à, các bạn à, có bánh rồi thì cứ ướm theo cái kích thước đấy à, thì sẽ tính được là nó có vừa cầu hay không đây là cái bộ tay để sang số nhanh và số chậm số này là có mục đích là khi mình đang ngang dốc thì mình có thể về số để mình lên được còn nếu như không có số thì việc khởi hành ngang dốc là sẽ rất gặp nhiều khó khăn đấy còn đây là cái bộ tay để sang số à, đây là sang số số tiến số lùi và mo đấy cái mẫu vô lăng này là vô lăng đường kính 36 cm vô lăng này thì hiện tại bên mình cũng có ba loại khác nhau à, ở trong video này thì mình sẽ đặt cái vô lăng này mặc định và các bạn muốn thay đổi mẫu khác thì à, các bạn sẽ xem à, thêm trong website xe điện motor điện com mình có à, cái chân phanh chân phanh này à, có phụ kiện đi theo các bạn nhé phụ kiện đầy đủ để làm và cái tay phanh cũng thế trong cái giới hạn video mình bày ra thì nó nhiều đồ quá mình sẽ không nói được hết phần hệ thống lái này thì à, ở một cái video trước mình đã có quá nói về các cái kích thước của hệ thống lái à, các bạn à, hãy xem lại cái video trước của mình có kích thước ừ, từ đây đến đây bao nhiêu từ đây đến đây kích thước chiều dài và cách lắp đặt thì à, mình à, đã nói ở một cái video trước à, đối với cái cây cầu trước như thế này à, thì à, cái phần à, ống lối từ đây qua bên à, ống lối qua bên kia à, mình không làm sẵn bởi vì nó có quá nhiều loại cầu chiều dài ngắn khác nhau à, từ 50 cho đến 1 à, mét 06 là nó, nó có khoảng 10 đến 15 loại thì mình à, hàn sẵn vào thì à, sẽ rất là vất vả mà à, khi mà khách hàng mua thì lựa này loại ngắn loại dài loại ngắn loại dài thì cũng không có gì khó khăn người ta cứ về làm một cái ống kẽm 60 dày một ly 9 đến hơn 2 ly một ly 9 là đạt rồi thực tế ra thì nó cũng không thể nào gãy nổi đấy à, còn đây là lá nhíp nếu mà mình à, dùng ít thì dùng lá nhíp à, bốn lá như thế này dày hơn hoặc là dùng hệ thống treo à, hệ thống treo thì các bạn à, à, có thể xem video trước giá của một bộ hệ thống treo là một triệu hai một bộ thì à, thằng đấy nó quá là chất rồi êm còn à, mình làm chơi chơi thì có thể dùng nhíp cũng được nó đơn giản dễ làm đấy phần chân ga thì à, đây là chân ga để trên sàn dễ làm đơn giản cứ đặt trên sàn bắt ốc vào là xong đấy à, ngoài ra thì chân ga mình còn có loại treo treo từ trên treo xuống giống như kiểu là à, của xe à, ô tô bình thường tức là bắt ở trên trỏ xuống thì cái loại đấy thì các bạn cũng có thể xem thêm cái mẫu mã ở trong website xe điện motor điện để các bạn lựa chọn giá của chân ga là bằng tiền nhau các bạn à, lựa chọn loại nào thoải mái đấy là tất cả những cái phụ tùng của bên à, xe điện của mình thì à, tất cả các cái phần điện bao giờ cũng đấu nối sẵn cho khách hàng để tránh đấu về nhà khách không làm được nhầm lẫn và gây hỏng hóc à, ngoài ra thì à, trong cái bộ này à, còn kèm thêm một cái à, đồng hồ báo điện thì các bạn lưu ý là giá là giá mình báo ở đây là giá không bánh không nhíp là 7 triệu 250 nghìn đồng đấy thì bao gồm cả đồng hồ đây là mẫu bánh 400 10 mẫu bánh này là rất đẹp lốp vuông bản là 10 cm đường kính là 45 cm à, mọi chi tiết đặt hàng xin liên hệ qua cái số điện thoại là 0983 818 955 à, hoặc là Zalo cùng số à, mua các bạn mua loại bánh nào sử dụng nhíp nào thì các bạn à, xin lưu ý để mình à, tính thêm tiền báo giá một thể cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình